quan con <laughs> nãy giờ con hỏi mà chưa tới được em cũng những học bây giờ nó cực quá mà bây giờ suốt ngày cởi quần áo ra trong viện với suốt ngày cô nữ pháp suốt ngày bệnh viện hết khoảng ừ, bốn năm triệu cái tội của con bố đi học <laughs> không phải đó là nhân quả con cái cả gia đình của nó cái chùm nhân quả mà cái gì nó xảy ra đều là thấy nó nhân quả cho nên mình à, mình buồn rầu mình khóc lóc mình này kia nó có được cái nhân quả nó gì đâu nó đâu có chuyện mà hơn nữa mình muốn chỉ nhân quả thì mình vui vẻ mình chấp nhận nó trong cái cảnh bây giờ đói cơm khát nước cũng chấp nhận nhân quả đi nó sẽ chuyển nó bình an rồi còn giờ mình cứ lo lắng mình buồn rầu này kia thì mình đã bị nhân quả chi phối rồi nó nó tăng thêm cái, cái những cái điều kiện ác đi nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia tức là cái niệm ở trong đầu của mình nó nghĩ ra những cái điều ác bởi vì mình rầu rĩ trên cái hoàn cảnh của mình đó, nó sẽ sanh ra những cái niệm ác còn mình an vui trên cái cái, cái, cái, cái, cái hoàn cảnh nhân quả của mình đi thì nó sẽ không có nghĩ cái niệm mà mình chấp nhận nó cho nên nó không có ác pháp nữa nó bắt đầu nó chuyển biến nhân quả nó làm cho gia đình mình an còn trái lại mình rầu rĩ mình khóc lóc mình thấy ờ, à, tính ra lương hướng giờ thiếu bây giờ ăn cháo mình cũng ăn cháo mình chấp nhận nhân quả mà trả nhân quả bây giờ không có cơm ăn cháo nấu loãng ra nấu hút nó chấp nhận nhân quả rồi thì nó chuyển nhân quả thì nó không phải hút cháo mà nó hút nó, bởi vì nhân quả nó chuyển biến chứ nó đâu phải mà tại vì mình bị nhân quả chi phối rồi mình sanh ra nhiều cái tâm lo lắng rồi à, bây giờ bây giờ cái lương có nhiêu đây mà giờ con mới đi vậy vậy nhân quả mình phải trả mà cho nên bây giờ trả tiền cho bác sĩ hết bây giờ còn nhiêu mình mua gạo ít mình nấu cháo loạn chia cho chồng con ăn để mà cùng nhau mình mình sống trong cảnh vui nhưng mà sự thật không có ai mà để khổ khổ đói đâu nhưng mà khổ bị nhân quả cho nên chi phối của lần của khổ đó đã thầy bảo mình nhìn nhân quả mà không chịu nhìn nhân quả để rồi cứ mình nghĩ ngợi cái này cái kia rồi nhân nếu mà không nhân quả là sao có cái chuyện này nhân quả phải trả dai thôi cho nên an tâm trong nhân quả đi rồi nó sẽ qua mà không an tâm là nhân quả sẽ dục thì thầy nói như chân như là sóng gió chân như là đứng trên đầu sóng gió tức là mình đâu có bị cái, cái nhân quả của của nó bởi vì tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thế gian này đều là nhân quả hết thầy muốn nói sóng gió tức là thầy muốn nói nhân quả đó mà mấy người đau khổ trong nhân quả thì bị sấm sóng gió nó chụp thầy con muốn xin thầy xin là cô nếu phát thì con muốn vào đây nhưng con lại làm cô nó không vào thì để ra tư vấn nếu cần thiết thì thế nào như vậy là cổ trốn tránh đâu được cái vấn đề của gia đình rồi bây giờ đã để cho chồng con mình chịu như vậy thì đâu được mình trốn vô đây mình tu tu được không xin thầy xin thầy con gàn cối không vào đây mà sang bên đấy mà để giúp thì chú tuấn đến chỗ cô đồng á thì thỉnh thoảng cứ lấy về nó thỉnh khiến như bệnh viện viên luôn thì con gàn cối như thế thì con có tội chứ không ạ không con con <laughs> cái chuyện nhân quả cũng nói chung là là trong cái vấn đề nhân quả con chỉ khuyên là cổ nhìn thấy nhân quả thôi còn cái vấn đề gia đình thì con đừng có tham dự gì hết con đừng có nói gì hết để cho người ta chuyển nhân quả thì có con nói thì không có tội gì đâu nhưng mà điều kiện nếu mà lỡ mà nói có điều gì thì mình cũng phải chịu cái chừng nhân quả trong đó nên mình đừng có nói bởi vì thầy nói mấy con đừng có nói ai hết chứ mấy con nói ai coi chừng mấy con chỉ bị nhân quả nữa đó thầy có khóc quá qua mấy triệu người à, thì cái nhân quả để người ta khóc chứ con chịu không nổi là con cũng khóc theo sao <laughs> thì con cũng chịu nhân quả theo mình đã học Phật pháp rồi mình đã biết được rồi thì nhân quả thì người ta khóc mình đừng có khóc nhân quả mà có cái gì khóc mình khóc là nhân quả nó chụp mình đó à, đừng có khóc à, tức là nghe nói nhân quả thì quán sợ không biết nhân quả kiểu nào mà thôi đừng khóc thì chắc an ổn hơn còn con nghiệp nghe người ta khóc thì con cũng khóc theo trời đất ơi làm người ta khóc nữa thì như vậy là nhân quả nó chụp hai ba người rồi ở ngoài sớm kia nó cũng xứng nhau nó ngồi nó khóc nữa <laughs> thì nhân quả cả sáng cả, cả, cả, cả sớm cả làng không có được tối gần bây giờ thật sự ra thì thấy cái hoàn cảnh đó mình nhắc để vì nhân quả thôi cô chú nó đừng có buồn phiền gì hết chấp nhận đi không có sao đâu tôi giờ còn 200 này tôi cho nè thôi bây giờ có nhiều tôi giúp nhiều thôi chứ tôi ngồi để tôi khóc chắc tôi không khóc đâu tôi biết nhân quả à, có con nói vậy thôi rồi yên tâm nhưng mà cô cứ khóc mà con không chịu được cái khóc của cô ấy thà nói trời đất ơi nhân quả mà cô khóc của nhân quả cô khóc hết sao hiểu <laughs> không con hiểu đã được cái chuyện đó không có sao đâu rồi con hai bà lớp học của ờ, nữ là cũng thứ hai thứ tư thứ sáu luôn đó là thầy à thứ um, thứ hai rồi uh, thầy dặn mấy con thôi người nào mà có những cái gì đó là uh, thứ ba thì dạy nam ha. rồi uh, uh, thứ tư thì uh, mấy con buổi uh, buổi sáng rồi uh, buổi chiều nếu mà ai có cái chuyện gì mà tu khó khăn thì mấy con cứ đến đây gặp thầy thì chứ còn mấy con đừng tập trung mà học về tôi rồi thầy dạy luôn tôi chắc chết thì luôn người nào có rắc rối thì mới đến học coi như có học có hai ngày thôi ngày nam ngày nữ không thứ hai thứ ba rồi không còn mấy ngày kia đó thì coi như là ai có rắc rối thì đúng 7 giờ mấy con đến đây buổi sáng buổi chiều 2 giờ đó, mấy con hiểu không à, người nào mà có rắc rối thì cứ đến đây thôi gặp thầy thôi à, thì chỉ có một trong một giờ đó thôi ừ, à để thầy phân cho bây giờ nó thứ hai không thì thứ ba bên nam không? thứ tư bên nữ à, thứ năm ở bên nam bên nam thầy cũng cho người ta ta hỏi chứ mấy con che hết rồi là sao <laughs> rồi dành cái ngày thứ năm cho họ họ cũng buổi sáng buổi chiều họ có họ có đến tôi hỏi thầy rồi thứ uh, bảy thì uh, mấy con ở ờ, thứ năm là thứ sáu chứ mấy con thứ sáu thì mấy con rồi tới thứ bảy thì à, bên nam nữa là hết tuần dạ cũng như chia ra lớp nữ thì hai thứ sáu còn lớp nam thì à, ba năm bảy ba năm bảy rồi vậy đó con dạ bên này còn à, cái mà làm xong rồi tụi con làm đó là gì nữa không à hôm nay thì mấy con làm cái lẽ ra thầy sẽ cho mấy con làm cái bài đạo đức nhân bản nhân quả bởi vì mấy con học đạo đức học nhân quả rồi chứ gì bây giờ mới viết cái bài đạo đức nhân bản nhân quả dựa vào những cái mình đã đã làm được do đó bây giờ viết đạo đức nhân bản đạo đức gốc của con người mấy con à, mấy con làm được cái bài đạo đức này không <laughs> à, mấy con làm là làm là sau đó cái bài của mấy con đó nó sẽ trở thành cái bài mà dạy đạo đức dạy đạo đức làm người đó mấy con mấy con làm đi à, bây giờ thì à, trong cái cái cái cái cái làm bài đó thì coi như là thầy cho chung một cái bài đó để cho mấy con làm chứ để không người làm bài này người làm bài kia rồi sau đó mới làm cái bài cái bài kế tiếp để mấy con à, thay vì viết cái đạo đức nhân quả rồi được rồi đó thì mấy nhân bản được rồi thì mấy con sẽ viết đến cái cái bài à, thân vô thường Dạ thưa ông nhưng mà con chưa làm bài án ngữ và con xin thưa ông cho con làm lại nhân quả thảo mộc và nhân quả con làm lại hết cho nó hoàn chỉnh. À được rồi. Cái ý thêm. Đúng rồi con. thưa ông đồng ý là con mới làm xong bài thảo rồi, dạ, mộc. Rồi được rồi. Bây giờ thưa ông kêu làm nhân bản thì con không biết. Thôi bây giờ chưa có hoàn tất được thì con hãy hoàn tất những cái bài học đó cho nó à, cho nó hoàn tất được những cái bài học của của của thảo mộc rồi tới uh, thảo mộc con đọc à, chưa rồi rồi xong rồi thì bắt đầu bây giờ tới cái những cái ái ngữ hoặc là những dạ, cái... thân hành à, thân hành những cái gì mà chưa xong đó thì con phải làm cho nó hoàn tất xong cái bài đó nghĩa là con có ý thêm thì con muốn làm lại à, có ý thêm thì con muốn làm lại chứ nó hoàn chỉnh cho nó bổ sung ừ, vậy nó cho nó bổ sung cho à, nó dạ, đầy con con cái gọi ý cái đạo nhân bản thì con chưa biết gì đó rồi làm à con đã làm nhiều quá rồi cái nhân quả rồi thì đạo đức nhân bản thì nó cũng nằm ở trong cái nhân quả đó nhưng mà con biết làm sao để mà gợi được cái cái nó thành là cái lời dạy đạo đức nhân bản của con người bây giờ nó không có còn mà nói cái chuyện mà nhân quả cái này nữa kia mà nói những cái hành động đó là hành động à, ác không có được làm hành động đó mà hành động đó là thiếu đạo đức và hành động này là hành động đạo đức mỗi con người phải học làm ra này thì mấy con đứng ở trên cái cái cái nhân quả đó mà mấy con à, nói mình cái đạo đức làm người tức là mình dạy cái hành động này là hành động vô đạo đức này cái người mà làm cái này là không đạo đức này còn cái người làm như thế này thế này là đạo đức này cái này là phải học phải làm Ủa thưa ông vậy là con làm lại hoàn chỉnh thì y như ý cho mới nói Nó thì vậy đó mà vậy thì, dạ. con... thì đó bây giờ nó trở, nó trở thành là cái bài đạo đức rồi đó <laughs> đó, bây giờ đấy ví dụ như bây giờ đó con bây giờ con đưa nó vào để những cái đề tài bây giờ đạo đức của cái cái khẩu hành này đạo đức của bây giờ mình nói đạo đức của khẩu hành này rồi đạo đức của ý hành này rồi đạo đức của thân hành này rồi đạo đức của khẩu hành á, thì nó có ba cái cái cái đạo đức của nó nó dựa vào cái đó mà mình tính làm lại như vậy đó mình làm lại nhưng mà đây là nói đạo đức chứ không có nói nhân quả nữa mà nói đạo đức nghĩ <laughs> là nó gọi là đạo đức nhân bản nhân quả. đó đạo đức nhân bản nhân quả tức là bây giờ nói đạo đức mà khi đó mình bây giờ mình viết cái bài là mình nói gì nhân quả đặc tướng đặc tính của nhân quả bây giờ nói đạo đức nói đạo đức cho nên bây giờ nói đạo đức nhân bản mà bởi vì nhân bản là cái thân hành khẩu hành ý hành của mình mình nghĩ một cái điều đó là cái điều điều đó là thiếu đạo đức sai thì dựa vào cái bài nhân quả đó mình biết rằng nó cái này là hành động là thiếu đạo đức một người mở miệng ra về cái hành động của ngôn ngữ mở miệng ra nói lời nói mày người này nói lời nói nó thiếu đạo đức chứ không nói nhân quả con hiểu cái này chưa mấy con hiểu như vậy mấy con viết được cái bài đạo đức thầy muốn làm sao cho mấy con là những người mà cầm cái bút viết lên những cái đạo đức đạo đức con người à, mới trở thành nhà đạo đức chứ còn mà viết không được cái bài đạo đức mà làm sao là trở thành nhà đạo đức từ đó mà thầy xây dựng mấy con trở thành những con người đầy đủ như cái đức hạnh không thôi bây giờ hết giờ rồi con mấy bài đạo đức như vậy rồi dạy người ta như thế mà chung khi mình tu chưa có con con cậu không tâm làm gì dạy con cậu chứng đạo mà chưa đi dạy chứ ở đó mà dạy <laughs> đâu phải viết bây giờ đi dạy bây giờ là đang học viết chứ chưa có dạy ai được đâu con hiểu chưa nó học <laughs> nhưng mà học căn bản như vậy đó rồi à, bắt đầu bây giờ à, không có hỏi nữa phải không con <laughs> sợ mấy con hỏi quá dạ.